tư duy thứ năm là kế hoạch rõ ràng các chị hãy comment xuống bên dưới cái tư duy thứ năm đi ạ à. kế hoạch rõ ràng kế hoạch rõ ràng nhắn comment xuống bên dưới đi anh chị để chúng ta thấm cái kiến thức này vào trong đầu luôn ha các anh chị ha nếu cho tôi ông Abraham Lincoln là ông tổng thống của Mỹ là một người được gọi là gọi là vì lãnh tụ kiệt xuất các anh chị ạ à. ông có một câu nói rất hay nếu như cho tôi 6 tiếng để đốn hà một cái cây thì tôi sẽ dành ra 4 tiếng đầu tiên để tôi mài rìu có nghĩa là sao anh chị ông ta dành hết 6 tiếng mà trong đó 4 tiếng đồng hồ là sao à là lo chuẩn bị rồi công tác chuẩn bị rồi các nguồn lực rồi được chuẩn bị mọi thứ xong xong xuôi rồi sau đó ông ta mới hành động khi hành động khả năng mắc sai lỗi rất là thấp và khả năng thành công thì tỷ lệ rất là cao nó giống như việc chúng ta làm sao tổ chức đám cưới và cho chúng ta vậy có phải mất từ 3 tháng đến 6 tháng không rồi mới tới ngày đám cưới đó thì chúng ta mới diễn ra tổ chức cái event đám cưới đó nhưng trước đó thì sao 3 tháng 6 tháng là chúng ta đều đã phải chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu và đó hết rồi có phải không anh chị nhà hàng đồ ăn xếp menu rồi gửi thiệp cưới cho ai rồi à, các nghi thức các nghi lễ rồi xe đón xe rước rồi này kia mọi thứ phải không anh chị làm gì chúng ta cũng phải có kế hoạch rõ ràng thì chúng ta mới đạt được mục tiêu rồi cảm ơn chị Xuân Trang cảm ơn chị uh, Nguyễn Thị Phường à rồi rồi ok các anh chị Rồi chiến thắng trò chơi cuộc sống bây giờ là một câu chuyện cực kỳ hay và cực kỳ là sát với cuộc đời của chúng ta nha anh chị. Câu chuyện này rất hay khi sẽ kể nha anh chị ha. Kim rất là nhiều chuyện. Rồi. Trong cuộc sống của chúng ta nó giống như là một trận đá banh vậy các anh chị ạ. À. Cuộc sống của chúng ta y chang như một trận đấu đá banh vậy. Và trước năm 20 tuổi các chị, chúng ta phải chuẩn bị về nguồn lực. Chúng ta phải sao? Chúng ta phải rèn luyện, chúng ta học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi sau đó là đến trường nghề ha các anh chị ha, cao đẳng đại học giống như ông huấn luyện viên Park Hang-seo cũng vậy ông ta cũng phải chuẩn bị cho cầu thủ của mình cái điều gì các anh chị về sức khỏe về thể lực về kỹ thuật về kỹ năng về gọi là chiến lược chiến thuật này kia chúng ta chuẩn bị mọi thứ rồi mới đem cho học trò của mình ra thi đấu thì chúng ta cũng vậy trước năm 20 tuổi là việc của chúng ta là phải học phải khổ luyện và đến năm 20 đến năm 35 tuổi từ 20 đến 35 tuổi là giai đoạn hiệp một trong cuộc đời của chúng ta cái giai đoạn này chúng ta đấu rất là sung sức đúng không anh chị lúc này đang rất là trẻ chung năng động rồi háo hức rồi rất là nhiệt tình ai làm gì mình cũng làm hết mình hết thì giai đoạn này chúng ta đang sung sức và nếu như chúng ta may mắn có rất nhiều bạn trẻ ngày nay kinh doanh online hoặc là à, làm những công việc phù hợp đối với chuyên môn của mình thì thành công rất là sớm nhưng mà có rất nhiều người chúng ta đến năm ngoài 4, 35 tuổi chúng ta vẫn còn đang chật vật cái công việc vẫn đang lo cơm áo gạo tiền chúng ta vẫn chưa được tự do và thành thơi nếu như nghỉ việc một cái là chúng ta làm sao à chúng ta sẽ không có tiền trang trải cho gia đình chăm lo nuôi cho con và cho vợ thì nếu như ai đó nếu như chiến đấu một cách hết mình khô máu luôn trong giai đoạn trước 35 tuổi thì có khả năng thành công sớm và người đó được an toàn Tuy nhiên các anh chị nào chúng ta từ năm 35 đến 40 tuổi á, là giai đoạn chúng ta nghỉ hiệp, nghỉ dưới hiệp trong vòng 5 năm thì đây là giai đoạn để cho chúng ta có cơ hội gì từ 35 đến 40 tuổi các anh chị chúng ta có cơ hội xem xét lại cái chiến lược của cuộc đời mình có đang bị sai sai ở đâu không tại sao mà mình lại chưa đạt được cái ước mơ cái mục tiêu trong cuộc đời dù rằng mình học rất giỏi mình rất siêng năng mình rất chịu khó mình làm việc hết mình tại sao mình vẫn chưa đạt được cái mục tiêu của mình hả các anh chị thì lúc này chúng ta phải thay đổi công việc thôi chúng ta phải sẵn sàng đi học lại những kỹ năng mới những kiến thức mới để đi tìm những cái ngành nghề lãnh vực mới thậm chí là ra kinh doanh khởi nghiệp này kia để chúng ta đạt được cái sự tự do đạt được sự thành công trong cuộc sống này và sau đó thì sau đến năm 40 đến năm 45 là giai đoạn hiệp 2 nha anh chị hiệp 2 từ 40 đến 55 tuổi là chúng ta vô hiệp 2 tại vì sau 4, sau 55 tuổi là chúng ta về hưu rồi có phải không anh chị thì lúc này các anh chị ạ đến giai đoạn này chúng ta làm sao đến nước rút rồi chúng ta phải làm việc một cách cực lực hết mình trong khi đó làm sao thời gian ngày càng ít cho chúng ta chúng ta càng ngày già đi càng yếu đi trong khi đó áp lực về cuộc sống nó lại tăng lên con chúng ta lớn lên chúng ta phải chăm lo chi phí cho con rồi chi phí về gia đình đủ mọi thứ cơm áo gạo tiền làm chúng ta bị stress rồi lên cơ quan này kia là bị xếp là hạch hòe này kia phải không anh chị đặc biệt là chúng ta càng cao tuổi thì càng dễ bị sa thải các anh chị có đồng ý không ạ à? sao tôi phải thuê anh với một cái chức việc cao lương trả thì rất nhiều mà anh ngày càng già ốm yếu đi làm việc không còn hiệu suất bây giờ tôi thuê một cái đứa trai trẻ 18 20 tuổi nó vô nó chiến đấu hết mình nó còn hơn anh nhưng mà lương nó lại trả ít hơn đó và các anh chị biết rằng những người ngoài 40 tuổi á, như thì thì sao các anh chị thường thì sao thường ít nhất có từ 2 đến 3 căn bệnh mãn tính như là bao tử nè đau đầu đau nửa đầu rối loạn tiền đình nè thoái hóa cuộc sống nè phát vị đế đệm nè thần kinh tọa nè bị gút nè rất rất nhiều bệnh mãn tính nó xuất hiện trong cuộc đời chúng ta sau từ năm 40 tuổi trở đi sức khỏe bắt đầu giảm xuống rồi nhưng mà sao trận đấu thì sắp kết thúc rồi chúng ta sắp phải đến tuổi nghỉ hưu rồi chúng ta không còn thể nào sức lực để mà chúng ta chiến đấu sau năm 55 60 tuổi nữa rồi trong khi đó làm sao à chi phí cuộc sống nó cứ vậy nó cứ tăng lên dù cho chúng ta có lánh lương hưu đi nữa chúng ta cũng không được sống đâu các anh chị ạ à. rồi mà thời gian trôi qua đi rồi không thể nào quay lại và chúng ta sẽ thấy rằng có những ông bà có những bác 55 đến 60 tuổi là phải đá hiệp phụ thứ thứ nhất vẫn phải chiến đấu vì không chiến đấu thì không có có thu nhập thì những người này thì sao ạ à? không còn được tuyển dụng nữa về hưu rồi thì họ phải đi làm những công việc lương lương thấp thu nhập thấp như là bán vé số nè đi xin ăn nè đi làm những công việc trên tay nè đi rửa chém cho các nhà hàng nè đi phù dọn dẹp này kia đi quét đường nè các anh chị và điều đó làm sao đến cái giai đoạn này rất khó mà để gỡ gạt lại trong cuộc đời có phải không anh chị bây giờ là tương đối là khá muộn rồi khá khá chế để mà chúng ta có thể gọi là gọi là lộn ngược ngược dòng nữa rồi và đặc biệt 60 đến 65 tuổi ngày càng ốm yếu đi nhưng mà sao mà không ai nhận chúng ta vô công việc và chúng ta lại sao à càng ngày càng khổ phải đi xin ăn phải làm những công việc mà gọi là năng suất thấp thu nhập thấp rồi và thực sự các anh chị à khi mà chúng ta thấy những cái hình ảnh này ngoài đường chúng ta thấy những cái bác mà 70 tuổi 80 tuổi rồi vẫn đi xin ăn vẫn đi làm bán vé số vẫn đi dọn dẹp bưng bê này kia thì thực sự thấy rất là xót xa nhưng chúng ta phải hiểu được rằng lý do tại sao họ bị như vậy tại vì hồi trẻ họ đã mắc những sai lầm họ đã chơi điện thoại họ đã chơi game họ đã không dành thời gian đã khổ luyện từ năm 20 tuổi và đến khi hiệp 1 họ lại không chiến đấu một cách hết mình để mà mau chóng chiến thắng họ cứ sống một cách tàn tàn từ từ rồi đến năm 40 đến 55 tuổi họ vẫn cứ nghiện điện thoại họ vẫn cứ từ từ tàn tàn nước đến đâu hay tới đó trong khi đó sức thì đang xuống mà áp lực cuộc sống lại tăng cao nhưng mà họ lại không kịp quay đầu nữa rồi quá muộn rồi quá chế rồi nên những người ở mức độ 60 70 80 tuổi anh chị ạ lãnh lương hưu cũng không đủ sống đâu hoặc là phải đi làm những công việc trên tay này kia để có thu nhập để mà tiếp tục cuộc sống nếu như họ không có sự tích lũy không có sự để dành cho anh chị ạ càng về già càng khổ và rất nhiều người có một cái tâm thái rất là sai lầm nha anh chị họ có tư duy rằng có bao nhiêu củ cải đất đai ruộng vườn này kia bao nhiêu tài sản mình sẽ cho con mình hết và đến về già nó sẽ nuôi lại chúng ta và đây là một trong những suy nghĩ cực kỳ hữu trí nha các anh chị các anh chị có đồng ý với kia không có nghĩa là chúng ta có bao nhiêu củ cải chúng ta đều cho con mình hết nhưng mà đến khi về già mình nghĩ rằng nó sao sao lo cho mình không nó lo cho nó lo cho vợ và lo cho con của nó thôi nó rất ít lo cho chúng ta y chang như chúng ta bây giờ vậy chúng ta chỉ biết lo cho vợ và con của chúng ta có bao nhiêu người có thể lo được chu cấp đầy đủ cho ba mẹ mình không không đâu cho dù ba mẹ có cho mình bao nhiêu vàng bạc đất đai đi nữa và do đó các ông bà các anh chị càng về già có bao nhiêu tiền cho con cho cháu rồi nghĩ là nó sẽ cho được mình không có đâu và lúc này túng thiếu muốn sinh con thì lại rất là nhục do đó khi nói với anh chị một điều rằng các ông bà ngoài kia 70 80 90 tuổi đó các anh chị vẫn còn đang cơ hàng vẫn phải làm những công việc tay chân này kia thì do tuổi trẻ của họ đã không nỗ lực và cố gắng quá nhiều họ đã luôn vui chơi giải trí hoặc là cờ bạc này kia đến về già họ lại càng rất khổ và tất nhiên có một số lượng ít đâu đó khoảng 5% 10% nhưng ông bà này sao à không tới 10% đâu chỉ có 3% 4% những cái ông bà là sao bị khuyết tật từ hồi trẻ bị dị tật bị khuyết tật vì coi như là cụt tay cụt chân do chiến tranh hay là do tai nạn giao thông gì đó thì họ mất đi cái năng lực lao động thì đối với những đối tượng này thực sự là kim rất thương bởi vì họ bị những cái tai ương đến với cuộc đời chứ không phải vì họ sao à vì họ đã không nỗ lực còn những đa phần số còn lại những ông bà già đến về già rồi vẫn phải lo cơm áo gạo tiền thì đó đa phần là những người trong quá khứ đã không cố gắng nỗ lực các anh chị ạ à. và điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta cũng rơi vào trong tình huống đó hả các anh chị do đó chúng ta mau chóng làm sao lộn ngược dòng đi càng sớm càng tốt đừng đừng cứ nghĩ là chúng ta làm đến 50 tuổi 60 tuổi đánh được cái lương hưu của nhà nước rồi chúng ta làm sao an nhàn từ đó được vui chơi giải trí không có đâu tới giai đoạn đó thu nhập nó giảm xuống thì lúc này chúng ta lại phải lo mà đi kiếm công việc khác đó các anh chị ạ à. cực kỳ là sao ạ à? cực kỳ là khổ sở luôn và nhiều người nói với Kim rằng tôi nghèo vì sao tôi nghèo bởi vì tôi thiếu tiền tôi nghèo vì tôi thiếu tiền có đúng không các anh chị đối với Kiên là không đúng lý do của chúng ta nghèo không bởi vì ta thiếu tiền mà ta nghèo là vì lời. các anh chị hãy comment xuống bên dưới đi à nghèo vì lời cho nó thấm vào trong đầu à nghèo vì lời thậm chí có rất nhiều người siêng năng vẫn nghèo nha anh chị nha rồi chị Nguyễn thị Phượng em đã bỏ lỡ hiệp một của cuộc đời với rất nhiều sự nuối tiếc rồi chị Phương đã bỏ lỡ hiệp 1 rồi không sao giờ chúng ta còn cái hiệp giữa hoặc là hiệp hiệp 2 chúng ta nếu như cố gắng nỗ lực chúng ta vẫn có thể làm sao ạ à, vực dậy được nếu như chúng ta cài đặt những cái phương pháp những cái tư duy đúng rồi chị Tú nỗ lực hết mình để được nghỉ hưu sớm đúng rồi có nhiều người mới 30 tuổi đã nghỉ hưu sớm rồi nha anh chị ha Nguyễn Thị Phượng đúng mà bây giờ em cũng chưa chu cấp tí nào được cho bố mẹ dạ cái câu chuyện của chị Phương chưa du cấp được cho ba mẹ đó là một câu chuyện rất là bình thường các anh chị ạ. Tuy nhiên đó là trách nhiệm của chúng ta chúng ta cần phải hoàn thành rồi chị Hà Thị Nhiên sai lầm của rất nhiều người bi kịch của người người già dạ các anh chị ạ chị Xuân Trang nghe thầy nói mà hổ thẹn thấy bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn rồi chị Tú là nghèo vì lười chị Hà Thị Nhiên nghèo vì lười siêng năng cũng không đúng cách siêng năng không đúng cách cũng nghèo đúng rồi chị chị Hà Hà Thị Nhiên à rồi chị đinh đinh thì nhiều nghèo vì lời các anh chị có chấp nhận cái kia một câu đó là nghèo vì lời không ạ à? thậm chí ngay cả siêng năng mà chúng ta không làm đúng cách đúng tư duy chúng ta cũng cũng nghèo ngày xưa các anh chị à, kiên có một cái niềm tin đó là gì phải thi đầu vào đại học thì cuộc đời mình sẽ thành công sau khi vô đại học rồi vẫn chưa đủ tôi phải lên làm thạc sĩ tôi mới thành công rồi sau khi lên thạc sĩ rồi sao các anh chị tôi phải lên tiến sĩ tôi mới thành công và cuộc đời chúng ta cứ phải leo leo việc học rồi thực sự là Kim cũng có thăng tiến nhờ vào bằng cấp nha anh chị nhờ cái bằng cấp thạc sĩ mà Kim lên làm trưởng phòng và giám đốc marketing Kim rất biết ơn cái cái bằng cấp đó nhưng sau khi các anh chị ạ khi mà ra đường đời khi ra khởi nghiệp kinh doanh là Kim thấy rằng từ đó về sau khi Kim đi bán xôi với các anh chị ạ ra kinh doanh khởi nghiệp rồi từ đó về sau Kim không dùng đến cái bằng thạc sĩ của Kim nữa bởi vì Kim không có đi xin việc nữa Kiên không có phải đi xin việc nữa bởi vì Kiên là người tạo ra công việc công an việc làm cho người khác mà nên cái bằng cấp đại học và thạc sĩ Kiên không còn đụng tới nó nữa nó không còn giá trị trong cuộc đời này nữa ngoài cái danh hiệu là học vì là tôi là thạc sĩ Nguyễn Văn Kim nó chỉ có ý nghĩa là chữ THS chấm là thạc sĩ thôi cho mình làm sao mà có một chút màu gì với người ta thôi nhưng thực ra đó chỉ là cái gì à anh chị đó chỉ là cái vỏ bọc chỉ là cái lớp mặt nạ thôi sau lớp mặt nạ đó thì chúng ta làm sao à chúng ta cũng như nhau thôi chả khác gì hết và kiên kể cho anh chị câu chuyện nha anh chị ha à. có một người bạn có một anh chàng nói rằng tao có rất nhiều bằng cấp sau 10 năm tao sưu tầm rất nhiều bằng nha các anh chị ta đọc rồi nói tao rất là nhiều bằng đây à mày thấy tao oai không thì cái người kia cái người A người A nói rằng ơ tao học ngu lắm mày ơi trường nhỏ giờ tao bỏ học dưới trường làm sao tao có nhiều bằng cấp như mày nhưng mà anh chàng này nhưng mà mày đợi tao chút xíu nha thế là anh chàng này anh chàng A đi vô trong sau đi vô trong cái room của mình nó bắt đầu lấy ra tao không có bằng cấp mày ơi tao không có được 10 cái bằng cấp à, này kia như mày nhưng mà tao có 10 cái sổ đỏ nè mày có không vậy anh chị thấy ai ai dữ dàng hơn các anh chị 10 cái tấm bằng với lại 10 cái sổ đỏ ai dữ dàng hơn tất cả đều quy đổi thành tài sản anh chị bằng cấp nó lùng dạng tài sản nhưng mà nó lại không ra tiền nhiều như là việc mà chúng ta sở hữu bằng sổ đỏ cái điều đó là chúng ta phải sao à rồi rồi các anh chị chúng ta đi tiếp nha anh chị cái tư duy thứ năm là gì các anh chị kế hoạch rõ ràng thất bại trong việc chuẩn bị có nghĩa là chuẩn bị cho sự thất bại có nghĩa ngay từ bây giờ mà chúng ta không lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta thì khả năng trong vòng 5 năm 10 năm nữa là chúng ta sẽ bị sụp đổ đó các anh chị ạ. À. Nếu như chúng ta đang 40 tuổi, 50 tuổi mà ngay bây giờ chúng ta không có kế hoạch cho cuộc đời anh chị thì sao à? 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa là chúng ta cực kỳ khổ luôn bởi vì chúng ta không có sự chuẩn bị. À, các anh chị ha. Rồi, chị Minh Nguyệt bằng là nền tảng cơ bản có giá trị tri thức mới làm bàn đạp sau này cho thầy chứ Dạ cảm ơn chị Nguyệt kiên Bính là sao các anh chị kiên Bính rất biết ơn cái bằng đại học bằng thạc sĩ của mình nó vẫn là cái nền tảng giúp cho Kiên lên lên phát triển lên các anh chị ạ à. Kiên không cổ suý các anh chị hay các uh, các uh, các con là bỏ học dưới trường để đi làm đi bán xô đâu nha Kiên không cổ suý nha cái bằng đại học và bằng thạc sĩ nó vẫn có giá trị nhưng đối với kiên nó chỉ là một cái bằng chuyên môn là một cái bằng nghề để mình đi xin việc làm để xin làm công còn khi đi ra làm chủ bắt buộc các anh chị phải trang bị cho mình những cái gì khác nó không còn liên quan đến những cái ngành nghề kia nữa mà nó liên quan tới marketing bán hàng rồi giao tiếp hướng thuyết trình nó thiên về kỹ năng mềm nhiều hơn và việc của chúng ta vẫn phải luôn học hàng ngày và từ hồi bé đến giờ Kim luôn học các anh chị học hàng ngày nâng cấp bản thân mình lên học qua gì học qua những người thầy học qua những người thành công và học qua cái gì các anh chị học qua học qua những cuốn sách nó làm cho cuộc đời Kim thay đổi và cái tấm bằng nó là cái nền tảng cơ bản thôi các anh chị ạ à. rồi nói chung là phải học làm cái gì cũng phải học nha các anh chị ha